Ô, này có xuống hơn đấy. Ừ, đồi này xuống hơn đôi à, nấy. Xong rồi này nhỉ. Xong rồi. Con này ngon quá. Con này đẹp hơn đôi nấy nhiều nhỉ. Ừ. Lại tiếp Ô. tục một cành hai con. Con này đẹp hơn, nhanh nhẹn hơn. Ừ. về về lại về con này nuốt nhờ ừ. nét này nét như này rồi này mà đinh nhưng mà dày nhỉ ừ, dày mượt mà mượt hơn còn đấy nhiều không ừ. bấy cùng một cành chúng này cũng chưa chắc rồi nhiều hôm nỗi cũng một cành Ôi, Điền lắm rồi Du âm âm Điền lắm rồi Ôi, ôi, đừng Thấy đẹp trai quá Không con mái tật tí dưới kìa Ừ đôi này giống cái đôi vừa rồi dưới kia đấy yeah, à? chắc là đôi dưới kia lên chắc thế rồi tại nó ở gần đây mà ai đây con này đẹp hơn con đầu nhiều nhỉ ừ. mượt mà đấy không ạ ừ. lại xuống mà xem cánh này Có mồi sờ lông Mồi mất xuống rồi Xế chiều còn gì nữa Trời chuyển chiều rồi một hai giờ rồi lá này thế như vậy thì bắt đầu nó bị dính rồi khâu trên nó hót nhiều hả khâu trên nó hót nhiều thế à con này sung nhỉ xuống rồi đợt này là xong rồi nó cành nữa họng to nhờ họng to tướng này mà xe máy cơ này hmm. một cành bấy được hai con <laughs> trong một trong một ngày chỉ khác ờ, giờ thôi khác tranh định hai tiếng ba tiếng cho bao nhiêu Ừ, thì tại nấy mình đi rồi ừ. không đi chắc cũng không có rồi mà đấy không dưới kia có thấy đôi nào đâu nhỉ nó đi đôi, đâu mỗi đôi này chạy đi đâu chơi thì sao ừ, đủ what the fuck rồi tận ngoài thôi lại đây lại đây con này sung lắm nhìn này nó mới bỏ hết ngày rồi đấy chán này ở nhà thế này thì thôi rồi lúc đi làm sẽ mổ phú luôn chất bị vồ này mạnh mạnh tí nhá vồ mạnh tí không sập luôn càng tốt thế con mái càng sung hơn cơ nhất là con mồi của mình ấy ngồi chiến đấu từ sáng đến chiều rồi căng nha con này con căng nha căng hơn con đánh nhiều không con mồi mà đang khen con rừng mà con rừng thì căng mà. thật địa đếm đi phải đủ lại về đấy ngay mà Ôi cái cái cái lá này phiền đấy nhỉ con này vỉa cánh áo phết xong xong xong rồi vào thế rồi hay nhỉ xem này mới sướng nhỉ nhảy ngay xem buồn lắm con vừa rồi là cành đấy nhỉ chứ nhỉ con vừa rồi cành trên, trên. Ừ. cành to ấy không phải cành gì đâu ừ. đấy, đấy. em thì bấy kiểu này xong con môi múa cứ ngó ngó ngó ngó chuẩn bị xuống về sau bị tuột mất bực bực ra cánh được phết nhỉ ừ. rộng cánh đổi nhanh <clears throat> nhanh nhẹ xong rồi theo suy đánh của anh nó sẽ nhảy cành nào cành <coughs> bé tí cành bé đây cành này <laughs> anh suy đoán nó sẽ nhảy ở đây đến em ở đây chứ gì ờ. đúng thật <laughs> quay lại cành bé rồi này <laughs> mỏ nhanh nhỉ ừ. câu đẩy câu thì phải bán được một tấn thì cả một tấn <laughs> xong rồi gió Đây, ở đây nè phết con mày yếm tẹp đẹp nha ừ. ấy giời mày cánh tít thế này rồi mà đừng có gấy nhá gấy cành thì nó bỏ luôn đấy <laughs> cái dài ngọn ngọn tí là chẳng gấy con này hai con mái tự thông luôn <laughs> thấy con này ngon ngon anh đoán cành này em nghĩ là cành xế này đâu đấy đấy cành đấy không thì cành bên cạnh ừ nghĩa là em bên trái anh bên phải đó. Đó. con này hót nhanh nhỉ này mới đây luôn nữa hả không nói con gì trẻ đấy bám vào thân to nhé mẹ con mái trẻ phải không như ừ, con môi của anh sao không không phải này sáng nay còn gió nữa không tốc độ mỏ bản thờ luôn cháy đi đừng có nhảy vội đấu đã sợ người lên không không biết đấu chán á đừng có nhảy có môi chó đó con này cánh tít nha xong rồi cánh mỏ ok đừng xong mất rồi một cành mà được hai con bổi cùng một ngày nhá thế là em đoán đúng x <laughs> ba x 4 nhá <laughs>